nhưng, tính thường tự cao và phung phí, những người tuổi này tạo ra được nhiều tiền của, nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý, thì rất có thể cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Người này nên ý thức được, phải chăm chỉ, đừng quá kiêu căng, tự phụ, sẽ gây được sự nghiệp vững chắc, gặt hái được nhiều thành công, hậu vận nhờ đó được thành thơi, dễ chịu. Người tuổi tân dậu có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 83 tuổi, những người thật thà, lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng